chào các bạn nhé Chào mừng các bạn quay trở lại với Sơn TV à, Video tiếp theo thì uh, Sơn uh, sẽ truyền tải lên kênh để cho các bạn xem về một cái đám cưới của uh, một bạn người dân tộc Giấy các bạn ạ Thì ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở nơi đây và Sơn sẽ um, ghi hình uh, toàn bộ cái đám cưới của người đồng bào dân tộc Giấy xem là có những cái điều gì nó đặc biệt khác lạ uh, so với các cái đám cưới của các dân tộc khác không các bạn nhé Thì bây giờ chúng ta cùng di chuyển vào bên trong Đây rồi, bây giờ thì uh, Sơn đã đến uh, khu vực uh, nhà cô dâu rồi các bạn ạ Và bên trong này thì mọi người đang uh, sắp cỗ hình như nó đang làm các cái món cỗ này Xin giới thiệu với uh, tất cả các bạn một cái món ăn uh, rất là đặc biệt ở Trong uh, cái đám cưới của người dân tộc giấy thì uh, sẽ có cái món ăn này Món này thì uh, được mọi người gọi đó, đó là thịt om khói và sau khi om à, qua kiểu như là bếp lửa thì à, mọi người sẽ đem ra để thái và xào với cả tỏi đúng không ạ anh? Cái này là xào với tỏi Món ăn này là cũng khá phổ biến trong các đám cưới của người dân tộc giấy các bạn nhé. Nhìn món ăn này thì à, khá là thú vị và theo Sơn nghĩ là chắc chắn là sẽ ngon các bạn ạ. Và đây thì vẫn là những cái món gà truyền thống trong các đám cưới thì ờ, vẫn đều có những cái món gà này. Nhưng có một cái điều đặc biệt thì ờ, gà ở đây rất là ngon các bạn ạ. Như ờ, các bạn quan sát thấy thì cái con gà ở đây nó trông lại nó rất là vàng. Kiểu gà này thì chắc là kiểu gà nuôi thả vườn, gà gà quê thôi các bạn trong đám cưới của người đồng bào vùng cao thì thường thường là sẽ có những cái món ăn à, ẩm thực rất là kiểu mang đậm tính chất quê hương ở phía bên ngoài này thì à, Sơn quan sát thấy là có các cô các chị đang à, làm một cái món gì đó mà thấy có cả cà rốt này rồi củ cải và đây kiểu như là hành tây các củ cà rốt rất là to đã được gọt vỏ bỏ ra đây để chuẩn bị làm một món gì đó và bây giờ thì Sơn sẽ hỏi thăm các cô chị một tí <coughs> à, Chị gái ơi, chị chị cho em hỏi là cái củ cà rốt mấy cả củ cải này là mọi người đang lạo vỏ nó đi để làm cái món ăn gì vậy ạ? Làm món canh hầm xương ạ À, canh hầm xương ạ Vâng Cái này thì là để để hầm xương thôi chứ không phải là làm món nộm những gì ạ? Không ạ Ồ, <laughs> đầu tiên em lại cứ tưởng là để làm món nộm hóa ra là, là để hầm với cả xương đúng không? Vâng à, cái cà rốt mấy cả cái à, củ cải vừa nãy mà các cô các chị đang gọt ngoài kia chắc là để à, hầm với cả cái xương đây các bạn này cái xương này thì à, mọi người đang à, chuẩn bị ở đây để lát nữa để hầm với cả củ cải cà rốt các thứ bạn lại thêm một món ẩm thực nữa ở trong à, cái cỗ cưới của người đồng bào dân tộc giấy một món ăn cũng khá là thú vị đó là món à, đỗ sau thì sẽ được mọi người xào với lòng gà lòng vịt các thứ các bạn Món này thì ờ, đơn giản nhưng mà cũng rất là ngon và các chị em nhà bếp thì đang ờ, quây quần ở đây để ờ, nhặt những quả đỗ để chuẩn bị cho những mâm cỗ chuẩn bị vào buổi trưa nay. Cái này nó Thêm một món ngan rất là đặc biệt trong ờ, cỗ cưới của người dân tộc giấy các bạn ạ. Món thịt ngan này ờ, sẽ được ờ, mọi người xào kiểu như là xào lăn, xào lăn các thứ ấy. Món ngan này cũng khá là thú vị, khá là ngon. rất xinh đẹp chào em nhá vâng chào anh à, trước tiên thì uh, cho anh hỏi thăm cô dâu một chút là cô dâu là tên là gì và năm nay là bao nhiêu tuổi rồi Ờ, em tên là Thanh ạ, năm nay em 26 tuổi 26 tuổi, vâng. Thanh 26 tuổi và ngày hôm nay là ngày rất là trọng đại đối với em đúng không Vâng Và ngày lễ thành hôn của em à, Anh hỏi ờ, Thanh một chút là uh, mình là người dân tộc giấy đấy đúng không? Vâng đúng rồi ừ, Theo như những gì anh được biết thì là mình là người dân tộc giấy và anh muốn hỏi thêm về là cái vấn đề về trang phục cái trang phục mà trong ngày cưới vâng. trong ngày cưới này thì uh, em là cô dâu thì em sẽ mặc cái bộ uh, trang phục truyền thống của người đồng bào dân tộc giấy mình hay là em sẽ mặc những cái bộ váy uh, hiện đại rồi à, thực ra thì trang trong ngày cưới mình uh, mặc mặc trang phục truyền thống cũng được mà mặc váy hiện đại cũng được à. thì uh, em thì hôm nay em chắc là em mặc váy hiện đại thôi ạ à hôm nay mặc váy hiện đại à vâng thì hiện tại bây giờ anh quan sát thấy thì em đang mặc một bộ ờ, trang phục truyền thống của dân tộc giấy mình đúng không vâng à, nghe đâu bảo rằng là đồng bào dân tộc giấy mình ờ, trước khi đi lấy chồng là sẽ phải có một cái nghi lễ gọi là nghi lễ ờ, làm lễ xuất giá đúng không vâng đúng rồi thì cái nghi lễ đó thì nhà mình đã, đã làm cho em à Vừa đấy thì nhà em đã làm cái nghi lễ xuất giá rồi anh ạ À làm rồi à? Vâng Nghi lễ Vâng Không uh, quay được uh, những cái ờ, đoạn đó để <laughs> cho mọi người xem về cái phong tục truyền thống của người đồng bào dân tộc này là sẽ phải có cái nghi lễ đó đúng không? Vâng đúng rồi um, thế sau khi mà làm xong cái nghi lễ đó thì uh, nhà trai uh, khi sang đón dâu uh, thì có phải thêm uh, một cái thủ tục nghi lễ gì nữa không à, khi mà nhà trai đón dâu ngày mai nhà trai đón dâu thì chỉ đón thôi ạ à, mang hoa đến đón xong rồi thì uh, đi thôi ạ à. có nghĩa là sau khi những việc làm rồi xuất giá rồi có nghĩa là em là, là kiểu như không phải là là còn là con gái trong nhà nữa vâng. bây giờ phải đi làm dâu cho người ta rồi đúng không đúng rồi em cũng không được vào nhà luôn ờ. chỉ để ở ngoài đã có nghĩa là làm lễ xong rồi là không được vào nhà nữa vâng bây giờ là chỉ ở ngoài nhà vâng. ngoài vâng. từ ngoài hè trở ra thôi vâng tối không. cũng ngủ ngoài thôi <laughs> tối cũng ngủ ngoài luôn vâng thế um, khi nhà trai mà họ sang đón dâu á, thì họ có phải đem theo những cái nghi lễ gì để đón dâu không hay là chỉ đơn giản là hoa và những kiểu trầu cau thông thường thôi à, chỉ đơn giản đấy thôi ạ à? à, bởi vì hầu như là xong rồi vâng Salaam wa salim Dat je met dit vijf comigo. thẫn thờ sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu nụ cười mẹ cha nào trắng mê tuyệt vời của những bé tươi cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh hạnh phúc hạnh phúc ta cùng nâng ly cầu chúc cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chưa sớm And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look.